chào quý vị trở lại với kênh Tha Trường Giang Dĩ hôm nay ờ, Sơn ờ, có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai đã có một ờ, việc vâng, thưa quý vị à, vừa rồi trong thời gian em Sa Trường Giang có đưa cháu Giàng xuống Hà Nội khám mắt ấy, thì cũng có một uh, trường hợp cũng ở gần nhà em Giàng ấy. Vợ thì bị uh, suy thận thì uh, có nhờ bên kênh xa Trường Giang. Tại vì uh, bà em ấy không biết đường xuống Hà Nội nên là nhờ kênh xa Trường Giang và Sơn uh, đưa giúp vào điều trị tại cấp cứu tại bệnh viện Bình Mai. Thì trong điều trị trong thời gian điều trị thì uh, gia đình cũng dạng nghèo khó nên là cũng vay được con, con trâu bán được 25 triệu thì trong ờ, khoảng một tuần nay thì số tiền lại không còn gia đình em thuộc hộ nghèo rất là khó khăn ờ, không biết ờ, bây giờ xoay sở như nào thì qua đây thì có kênh xa Trường Giang và Sơn cũng tha thiết các mạnh thường quân chung tay giúp sức giúp đỡ cho gia đình em đó một chút để ờ, em ấy có kinh phí để lo cho vợ thì bây giờ trong đoạn ờ, bệnh tật như này thì ờ, nói về bệnh thận thì chi phí rất là lớn nhưng mà cũng không biết là bao nhiêu là cho nó vừa nên là thôi được trước mắt thì cứ giúp đỡ được gia đình phần nào hay phần đó thì em ờ, gia đình em đó cũng là người trên ờ, mù căng trải yên bái rất là người mông rất là khó khăn ờ, qua đây thì sơn và bạn sa trường giang cũng là cầu lối để giúp đỡ hoàn cảnh em đó thì mong các mạnh thường quân chung tay giúp sức ủng hộ em đó và trong thời gian đợt trước, một hai ngày trước thì bên em Giang có một vài cái video của gia đình em đó thì cũng được ờ, các mạnh thường quân bên Mỹ hỗ trợ đó là một chị bên North Carolina ủng hộ 2 triệu 280 nghìn và chị Hương Thiên Lý đang Texas Mỹ ủng hộ 2 triệu 250 nghìn tổng là 4 triệu 530 nghìn thì hôm nay ờ, Sơn ờ, vào đây thay mặt Giang thì tại vì Giang không thể xuống Hà Nội được nên Sơn thay mặt Giang thì đang chờ em đó trên khoa xuống để trao lại số tiền cho em đó đây là Sơn ờ, vào viện Bạch Nai để vừa đợi ờ, ủng hộ của công ty ờ, quân hộ của em cứ có viện gọi đang nằm viện bệnh thận bạn à, Phan Trường Giang thì vẫn không à, lên Hà Nội được. Sơn vấn à, đề Sơn vào chuyển rút số tiền của chị bên North Carolina Mỹ là 2 triệu 280 nghìn và chị Hương bên Lý ở bang Texas Mỹ 2 triệu 250 nghìn tổng là 4 triệu 530 nghìn bây giờ là Sơn thay mặt Phan Trường Giang trao số tiền này cho em ờ, tú anh trao cho em nhá một triệu rồi hai triệu rồi em ơi đứng ra ngoài kia 4 triệu rồi 1 triệu 500 này 30 Đấy, bây giờ thì ờ, em thay mặt ờ, cảm ơn Thank you. người Sơn thay mặt uh, gia đình cảm ơn ờ, hai chị ở bên chị Hương ở bên khách Texas Mỹ và một chị bên North Carolina ủng hộ cho gia đình em cũng ờ, có chút kinh phí để lo cho chữa bệnh cho vợ mình cố gắng là chăm sóc vợ nhá thì nào thì nào thì gọi vấn đề thì cũng gọn được Nghe tướng nọ vào là vợ bị hút mấy lần rồi? Hút 4 lần. 4 lần à? Với lại một lấu hai lần. Một... À. Hút nhiều chưa? Hút nhiều mỗi lần hút ra có nhiều không? Bác sĩ cũng không cho em vào xem. À không cho em vào nữa, họ họ ở ngoài, ở ngoài đúng không? Ừ. ừ. Thế là, tức là họ hút xong họ mới cho mình vào đúng không? Vâng. Đúng rồi, bây giờ đang dịch họ không vào mới kể là bây vâng. giờ họ làm chuyên môn ấy thì là họ họ không cho mình vào. Đúng rồi. Đúng vâng. Mai đây bây giờ nói chuyện bác sĩ thì ờ, họ mới cho em vào trông nhưng còn bình thường đang dịch này là không cho người nhà chăm sóc đâu. Vâng, vâng. Họ bỏ cho ra ngoài hết tại vì đang dịch mà không ai chăm sóc không biết tiếng thì bác sĩ nói gì nó không biết thì... mà đúng rồi đúng là vợ em không biết tiếng nên là phải đấy người ta người ta tạo điều kiện cho em chăm sóc vợ là mình thứ nhất là vợ không biết tiếng ấy vâng. thứ hai là cho em vào để để còn miễn dịch chứ không bình thường nếu mà bệnh nhân như đang bây giờ là không được phép vào cho bệnh nhân đâu đấy cứ ở ngoài hết bây giờ khi nào mà bác sĩ có yêu cầu thì để gọi gọi lên thôi đấy như thế còn vợ em thì là là người dân tộc không biết tiếng thì là họ sẽ tạo điều kiện cho ăn ở trên đấy đấy này là đấy là họ bác sĩ là tạo điều kiện ờ, tốt nhất cho cho em rồi đấy nên là ờ, chịu khó ở đây là chăm sóc ờ, vợ cho tốt đấy có gì cứ lên ấy với vợ đi nếu mà có vấn đề gì thì nhắn tin cho anh nhá anh anh anh gần đây anh vào nhá tại vì anh còn phải đi sang đi uh, sang cả viện nhi nữa chỗ bé già giàng ấy bé đang mổ ấy một mắt ấy đi cả hai viện nữa cơ nên là, đi lại lại đấy nhá thế bây giờ em đi lên đi đi lên nhà đi đi lên phòng đi ừ.